儿头的莫走，常说过棍儿把你留，歌中有我对你的真情，歌中有你的温柔。哥哥哥哥，我不走，妹Dạ, 妹陪 Thanh Liên 你 xe xin chào mọi người thì à, ở đây à, hôm nay có một xe nâng cấp xe 2020 nâng cấp à, bi V20 thì à, ở đây mình sẽ quay trước cho anh em thấy cái à, đèn pha của đèn xin của con xe EB20 ở đây là chế độ cốt ở đây chế độ pha thì mình làm xong thì mình lắp bi cầu xong thì mình sẽ quay lại cái cái clip anh em thấy lắp bi cầu thì xe này sẽ không có tắt đèn nhưng mà lắp bi cầu vô sẽ làm tắt đèn thì tắt đèn cấu tạo và tính năng nó như thế nào thì một lát mình sẽ lắp xong mình quay mình nói cho anh em biết luôn thì ở đây xe này á thì anh chủ xe à, anh ở xa à, anh đặt à, làm trước xong rồi anh qua anh chỉ lắp thôi thì đây là cái đèn cái đèn đã làm hoàn thiện đây thì đây đầu V20 thì mình làm hoàn thiện xong xuôi hết bây giờ chỉ mở xe ra và lắp vô thôi và dưới đây khi khi một bộ đầy lây để chuyển đổi điện trên xe và không có can thiệp cái điện zin của anh em chỉ cắm dắt thôi đây là full dắt hết tất cả đó không có cắt một con dây điện không có quấn băng keo không có chích một con dây điện nào trên xe anh em hết thì à, để à, quá trình mà lắp đặt á thì mình sẽ quay cho anh em cận cảnh từ à, lúc thao tác lắp đặt và hoàn thiện thì mình sẽ quay trực tiếp cho anh em thấy luôn và chứng tỏ là mình sẽ nói giống theo clip và không các phần sợi dây nào trên dây điện anh em không tác động một con dây điện nào trên xe của anh em hết rồi tháo ra tháo ra các bạn cổ sau để mình làm cái con tắc thì đây là con tắc đó thì à, con tắc mình làm thì mình khoét lỗ và mình sẽ có bát dài để con tắc cố định con tắc cho nó cứng và không có keo nha đây đây là phần con tắc đó tắc này tắc mở hai nắp một nắp là đường mi một nắp đường chính rồi còn đây là cái bộ dây delay đây nó sẽ chuyển đổi qua từ à, giác điện zin trên xe và qua thiết bị à, của à, đèn bi cầu và đây là cái dắt âm dương cục bình đi điện trước phá và kết hợp thêm một cái cầu chì lại có sự cố gì thì nó sẽ đứt cầu chì này đó thì đây là nguyên bộ relay để bao gồm vaccine điện zin và bi cầu và tắt mở đèn ở trên cái bộ relay nó thích hợp chưa hết Giờ, yeah, trọng thêm nữa là ở phần sau này nó sẽ có cái dắt đèn zin đây cái dắt niềng zin của anh em tháo ra thì anh em cắm lại trở dây cũ và đây là cái dắt bê cầu dắt kính lỗ này sẽ kết nối vô cái dắt ở đây trên cái bộ đề lây đó cái dắt zin này ở đây anh em tháo ra thì nó nằm vị trí chỗ đây đây cái dắt niềng zin này sẽ nằm vị trí chỗ này đó thì anh em tháo ra xong anh em cắm lại vị trí cũ giờ thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình à, lắp cái đèn vô cho anh em thấy rồi lấy đèn lắp vô vô trước tiên mình lắp cái đèn vô thì mình sẽ cắm dắt diêm dắt đèn diêm vô trước nói dắt đèn diêm nằm trong vị trí đó rồi thì bây giờ mình sẽ ghim cái dắt đèn vô xong thì mình à, bắt cái đèn cho nó cố định đi dắt đèn diêm á mình ghim vô xong mình bắt đèn cho nó cố định thì có còn có phần dây lại rồi mình sẽ lần lượt mình bắt thì đây nó sẽ có hai dây anh em rước lên thấy cục dây xanh là dây má dây âm còn dây đỏ là dây dương thì mình sẽ luồn 哥哥哥 Dạ, đây là dây âm dương thì mình vẽ nó đi theo cái cổ đó rồi mình sẽ rút cái cọng rút đây anh như cố được cái cọng dây lại làm chung quá trình mà vẽ cổ thì nó sẽ à, nằm ở dưới luôn chứ nó không chạy lên nữa và dây nó sẽ không dướng vô rồi dạ, xong rồi tiến hành bỏ đi đây đây thì đây gọi là đây như gì giờ trước tiên thì anh em kiếm cái chỗ vị trí anh em bắt đây. thì thông thường thì mình để đây đó rồi lấy gút mình cho nó cố định vô cầu đây lại rồi cố định nó trước đi rồi thì cái đây là cái dây bốn dây này thì bên dắt đèn anh em dùng qua dắt đèn còn cái dây này có dây vàng thì dây cốt pha luôn dây gốc pha còn dây này là dây âm dương điện sau khóa luồn lên còn dây này là dây đi xuống đây mình luồn xuống đi qua không thép đó rồi dòng nó qua đây đi theo cái cọng dây đi à, dương đi dây thắng rồi mình cắm vô luôn đó rồi xong bỏ dòng qua đây mình cho nó nhìn nó sạch sẽ cắm chắc thôi nha dạ, thì cái dây à, cái con tắt đèn nãy mình có làm con tắt đèn á thì giờ sẽ cắm vô rồi dạ, xong thì cái đầu dây này rồi đầu dây âm dương điện sao phá thì ở đây anh em sẽ thấy cọng dây ép tớp dây ép tớp nè cọng xanh hoặc vàng và cọng dây đen thì mình sẽ rút con dây đen ra và cắm điện đó mình chia đôi dây ra à, rồi mình cắm vô đây trả là dây zin đó ra rồi chứng tỏ là không cắt dây nào nha rồi thì đây là cái dắt nút cốt khoa zin đây à, anh chủ xe này không xài nút H à, phát sinh H mà xài nút phát sinh bằng ngón trỏ thì đây mình sẽ lắp đặt cái con ngắt phát sinh ngón trỏ nằm đây giờ đây là dắt cốt khoa zin nó nằm vị trí gì đó giờ anh em rút ra dắt này sử dụng sau mình sẽ nói tiếp rồi nút phát sinh mình cắm vô anh em thấy hai cái dây cái dây vàng và dây trắng đây thì nó điều khiển cho góc pha một dây là đèn điều khiển cho đèn báo pha trên đồng hồ thì dây vàng mình trắng dây xanh Đó, cắm vô dắt còn dây trắng thì mình cắm vô dây trắng cắm dây trắng còn dây xanh tới giữa bỏ thì xong khi đó nếu mình anh mình gửi cho anh em về tỉnh á thì anh em quấn băng keo hay gì đó cho nó cố định lại còn ở đây thì mình sẽ xài dắt và chuyển đổi dắt tại vì á cái này á nếu anh muốn xài dắt á thì anh em phải có cái đồ nại anh em nại cái dắt này ra và ghim vô cái dắt ba lỗ này là sẽ trả lại và kết hợp vô cái đồ dắt này còn nếu mình gửi về chị tỉnh cho anh em á thì anh em không biết nại dắt thì nó rất là khó thao tác cho anh em đây mình sẽ đây mình làm mình sẽ nại dắt này ra và kết hợp vô dắt này còn gửi tỉnh thì anh em không biết nại cái này ra thì anh em ờ, cứ cắm vô dây vàng dây xanh và dây trắng sọc đen vô dây trắng là xong là điều khiển được giờ mình sẽ bật lên cho anh em thấy điều khiển luôn nha rồi quay cái điện rồi mình sẽ bật một nắp lên anh em thấy vừa đèn sim và vừa vòng 3D và mắt quỷ thì theo yêu cầu của chủ xe đây rồi thì bây giờ bật thêm mắt thứ hai thì sẽ bi cầu nó sẽ hiện lên và cốt pha mà cốt pha đi đó đây là cốt rồi pha bật xuống cái độ cốt đi đây là cốt nè nè hai ngăn này là cốt ngăn giữa và pha giờ bật pha lên thì nó sẽ hiện pha của điện sim và pha của bi cầu đó rồi thì mình ghi cái nút phát xin vô bật xuống con cốt đi rồi ghi nút phát xin cái dắt nút phát xin đây Đúng chưa đó ở đây mình làm sẽ cắm nhắc cho anh em hết không có tác động con dây zin này cho anh em giờ phát xin rồi phát xin con chỗ nè rồi phát sinh lại đi đá lại đi đó rồi phát sinh ngón trỏ nè rồi tắt hết đèn đi rồi phát sinh ngón trỏ đó thì lập tức nó sẽ lên vừa đèn pha zin và vừa đi cầu nó đồng thời nó sẽ hai bên lập tức nó mới điều được cái đèn còn thấy thông dụng mà những anh em khác làm á thì à, đá có một bên thôi thì cái đó không biết là chủ xe yêu cầu hay sao mình không biết thấy cũng hơi là lạ thì mấy cái đó thì à, nó không có được sự chuyên môn cho nó Dạ, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình à, cắm dắt và cho đổi dắt. Cảm ơn mọi người. Rồi ở đây, ở đây mình sẽ có dắt để chuyển đổi. Thì mình cắm máy rút máy dắt này ra. Ở đây tại mình biết nại á, thì à, mình lại mình làm được còn như anh gửi về tỉnh cho anh em đặt về tỉnh đó, thì anh em không biết ngại nó cũng khó và anh em cũng không biết cấm còn nếu mà anh em là biết cấm thì nói mình mình gửi cho dắt này về cho anh em đó thì tiến hành mình lắp đặt thì ở đây mình sẽ có full dắt và cắm dắt cho anh em thì nếu mà về nhà anh em không biết chột dắt thì mình sẽ đưa hai đầu dây qua và anh em quấn băng keo hay như thế nào đó thì cũng không cắt tác động vào cọng dây điện zin của anh em thì sau này anh em cứ chảy về zin thì cứ tháo nguyên cái bộ delay của mình ra là đồng thời anh em sẽ cắm dắt về zin và không cần phải quấn băng keo hoặc nới lại cọng dây điện nào hết đó gọi là một kỹ năng làm điện còn làm điện ở bên trong á làm điện anh em thấy bên ngoài chứ thật cái bên trong thì anh em không nhìn nhận được đâu và một chiếc xe để khởi hành lên và bật phá lên khởi động lên thì anh em thấy những dòng xe đó ơi ờ, bắt mắt màu mè qua sắc đẹp nhưng mà anh em không biết được bên trong như thế nào đó thì bây giờ ở đây mình làm để cho anh em thấy từ bên trong thì góc ngạnh luôn rồi thì còn mấy cái dây thừa này thì anh em cứ gom lại bật đèn cho anh em thấy thì đây con tắt đèn này thì mình sẽ thay vào con tắc này thì đây là con tắc truyền thống và tắc chính hãng Honda thì cái độ bền nó rất là cao thì sau này lại như sau này có con tắc này có hư thì anh em rất là dễ thay thế và sửa chữa thì con tắc này nếu có hư thì à, sau này thay thế thì chỉ trên dưới trăm ngàn hoặc trăm rưỡi thôi tùy theo chỗ làm thì ở con tắc này thì hầu như là không bao giờ thấy nó hư thì nếu có trường hợp hư thì cũng một hai năm sau thì nó mới hư thôi thì một hai năm sau thì cái tỷ lệ mình sửa chữa bảo trì nó rất là rẻ thì đây là chế độ bật màu nắp thì đèn zin anh em thấy cái ngăn đèn zin và cộng thêm đó là mắt quỷ và vòng 3D đó đây đây là BUV20 đó rồi thì đây là nút phát sinh ngón trỏ rồi thì bây giờ mình sẽ thao tác nút nhấn phát sinh cho anh em thấy giờ nhấn đó nhấn nút xin thì đồng thời nó sẽ lên hết đèn xin và bi cầu đó giờ mình tắt đèn đi giờ nhấn đó thì lên hết giờ thì cái con tắt đèn này sẽ sử dụng cho tắt đèn zin và bi cầu thôi còn đèn mi thì chủ xe vẫn để là cấu hình dây zin là bật khóa lên đèn mi zin nó sẽ sáng không tắt đèn mi và anh em muốn tắt lưng chẳng được nhưng mà tùy theo cái cấu hình để anh em sử dụng thôi rồi thì bây giờ mình sẽ bật tắt đèn cho anh em thấy rồi bật bi cầu luôn đi rồi đây là chế độ bi cầu của V20 đó anh em thấy cái chân ngang dưới là chân cốt và chân ở trên là chân thẳng đó giờ bật pha luôn đó lên pha xuống cốt pha rồi xuống cốt vaccine rồi đó rất là ok ha rồi đây là đèn đi cầu đó rất là ngon và tăng chỉnh cao thấp thì sử dụng bằng ốc xiên ốc xiên nó nằm ở dưới đây đó ở đây anh em sẽ thấy cái phần của ốc xiên nó nằm đây vị trí này đó nó có bánh răng là anh em chọt cái tôi tôi dứt vô anh em xây được rồi 歌中有我对你的真情，歌中有你的温柔。哥哥，哥哥，我不走。